Rồi Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả em ơi Sau hai ngày uh, cố gắng uh, hoàn thành chính mảnh đao trường tinh Thì cũng trải qua rất là nhiều đánh cây ngọt bùi Thì cũng có người giúp, cũng có người thương Và cũng có những người uh, trao đổi hơi canh một tí Đó, vấn đề như đơn giản là thôi Nhiều anh em không hiểu vấn đề, nhiều khi anh em bàn tán cái vấn đề nó đi lên một cái cái cái cái, cái kiểu là mình gây co cũng như là mình cãi nhau rồi nó mất hay nè, nói chung là mất hay nè. ok nha nên là anh em xem like của Khải á, Khải mong anh em thì mấy cái vấn đề đó Khải xử lý là ok rồi Khải rất là bình thường còn anh em trên like nhiều thấy anh em ờ, cũng ờ, nhiều thấy anh em cũng hơi bức xúc á thì Khải vẫn biết là anh em bức xúc cũng vì là ừ tội cho Khải thương cho Khải thì anh em bức xúc nên là Khải cũng biết vấn đề đó nhưng mà anh em cứ bình tĩnh thoải mái cho dù như thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn là một cái game hiền thoại một cái tựa game nó đi vào cái lối sống lành mạnh này nọ chứ không phải là chúng ta phải chơi ờ, chơi game xong rồi ra ngoài đường đánh nhau này nọ hay này nọ nó nó dở nè ok chưa ok bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khải đã chuẩn bị ờ, đầy đủ các mảnh này mà một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín ok chưa rồi bây giờ thì Khải sẽ đi uh, ra mạnh còn sáng nay Khải sẽ đi uh, vô đao Vô xương tinh Không biết như thế nào Nói chung là hơn hai ngày rưỡi của Khải anh em Nói chung anh em cứ tính đơn giản đi Một mảnh đổi một mảnh rác bù xu này nọ Một mảnh trung bình 10 kim cho đến 15 kim Mảnh cuối cùng này Khải mua 15 kim Thì nói chung là Tất cả cây vũ khí này Tương đương gần ép một cây vũ khí này nó gần khoảng tầm rơi vào một mảnh cho 8 kim đi mảnh cuối 15 kim 1 triệu thì không nói rồi một mảnh 8 kim trung bình một mảnh 8 kim là khoảng tầm ờ, uh, 650k thì cây vũ khí này nằm ở vị trí là khoảng 6 triệu cho đến 7 triệu ok chưa đó nói chung là thời điểm này 6 triệu 7 triệu là chơi được ok rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ép đỡ xem thực ra bao nhiêu và nhân phẩm của Khải cũng như là anh em phụ Khải của cái cây vũ khí này ra bao nhiêu và chúng ta cùng qua làm An ok chưa nói chứ chúc ông thành công cây đao thành công tốt đẹp nha Khải cái minh mã đỉnh ok cảm ơn những lời chúc của anh em cũng như là những cái câu comment của anh em 41 4 cấp hả ok anh em Hello, cảm ơn mọi người nha ok bây giờ thì uh, chúng ta sẽ vào việc anh em ạ à à, nói chung thì khải cũng đam mê con lông khải cũng đam mê con lông đao nên là khải muốn chơi con lông đao cho nó khỏe nè ok cảm ơn uh, ờ, uyên nguyễn vừa donate em 500 sao nha hello nguyễn minh hello nguyễn minh phong chờ nãy giờ đã dạ, đọc hello phương nguyễn nha hello dầu hello hello anh em ok em cảm ơn anh uh, anh um, nguyễn uyên uyên nguyễn ở đây donate em trăm sao nhật ơi nhật ơi lô lô yeah. Donate 500 sao là bao nhiêu tiền 500 <laughs> sao một sao là bao nhiêu Anh không biết tại vì trên cái, cái group này anh không rõ lắm Ok Nên vô nha Nam ơi Đặc Hải đi Trăm à. sao là Nghe nói là Chứ 7 là nghe... Facebook của anh bà đó Nghe nói 75 sao là 20k Việt Nam đồng Không biết phải đúng hay sai à, Ok Khải à, đi rửa mặt rửa tay cái rồi Anh em chơi mini game cho vui <laughs> rồi, Trăm rưỡi okay. Rồi Đặc Hải đi rửa mặt rửa tay cái vô Vô vô mảnh cho nè Ôi, sao nữa Lại sao nữa nè cảm ơn phương nguyễn này ok anh em anh em nào có đang xem live trên fanpage à, có hiện sao vào đây thì tặng khái giùm khái cảm ơn nha ơi chúc ông thành công anh em ơi ok anh em ok anh em vô nhá à, ai nhận kèo sẽ kêu chuyện lẻ không <laughs> phải rồi <laughs> hello tâm lê lê vừa donate 75 kim nha 100 sao là một đô hả à? à 100 sao là một đô ok dương 365 nếu dạng là 500 sao là 100 k đồng đồng ok anh em ơi hello giang dương minh em ơi mini game khải ơi ạ à? um, ok giờ mini game thì mini game thì nhiều anh em lại đón <laughs> thôi mini game là tầm này anh em chơi mini game vừa đón tốc của đánh đi khải ok thôi giờ đợt khải cho anh em một trò chơi đi. mini game mini game à, dự đoán tóc cộng chống phái từ từ anh em từ từ dự đoán nha sau câu comment chống phái chính xác nhất chính xác nhất nhanh nhất một người duy nhất tặng 50k cạp ok chưa rồi sau câu comment này nha anh em ơi rồi sau câu comment này anh em hãy comment đi vừa đoán đúng sẽ được 50k cạp à, đầu thi cho 200k luôn à rồi ai vừa đoán nhanh và chính xác nhất nha anh em ơi những comment sâu nếu mà chở cũng như là đón chậm thì không được hưởng nha anh em rồi, mini game dự đoán tốc. Hiện tại anh em nào đang muốn tham gia mini game thì từ trên fanpage có thể kích vào link bên dưới, ghé về kênh YouTube của Khải. Khải có game bên ờ, dưới cái link YouTube anh em. Anh em có thể dự đoán bên đây. Anh em lưu ý là hãy dự đoán một lần duy nhất và ai dự đoán nhanh chính xác nhất sẽ nhận 50k cạn nha em ơi. Nếu thi nguyện có donate, donate thêm thì sẽ nhận thêm 200k từ thi nguyện nữa. Đó, ok chưa anh em? Đó, hiện tại phần quà của anh em lên đến 250k Việt Nam đồng. 250k Việt Nam đồng tương đương khoảng 4 ờ, cục kim nguyên bảo anh em à. Đó, 4 cục kim nguyên bảo cho anh em. Đó. Như là anh em dự đoán khá đồng đúng rồi. Dự đoán anh em như lưu ý một lần nha. Chọn khả cho anh em dự đoán trong vòng 1 phút 30 giây. Dự đoán bên fanpage giúp em nè anh em ơi. Hướng trẻ này Phan Tấn Đạt này Uh, ờ, thịnh dụng cụ này anh em kích vào link YouTube, ghé vào link YouTube bên dưới cho em đi anh em ơi. Qua link YouTube đỡ dự đoán nha mọi người. Anh em dự đoán nha vui nha, còn ai không dự đoán thì đứng đợi chơi một tí nha anh em. Anh em lưu ý nha anh em ơi. Dự đoán đúng tốc độ và chống phái nhanh và chính xác nhất sẽ nhận 250k từ Khải 50k và từ Thi 200k đó chơi game vui vẻ em ơi đúng rồi nhiều anh em thích mini game cho anh em một cái mini game cho vui anh em chơi vui vẻ là ok hết không sao nha rồi tại chúng ta còn 40 ờ, giây nữa đợi bắt đầu khui cho anh em dự đoán này ơi cho anh em dự đoán này ơi cho anh em dự đoán nha ai chưa dự đoán dự đoán đi em ơi dự đoán một lần thôi mọi người trên kênh youtube cho vui nè anh em nào dự đoán thì ghé kênh youtube nha anh em ơi trên fanpage nhớ ghé kênh youtube nha kênh fanpage nhớ ghé ghé vào kênh youtube nha mọi người anh em nhớ nghe ghé vào kênh youtube nha rồi hiện tại thì uh, ờ, Hải đang có mảnh đầy đủ này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ok chưa Bây giờ thì việc anh boss, anh may mắn này Còn 30 giây nữa giờ đó em ơi 30 giây nữa khải sẽ khui em ơi 30 <clears throat> giây nữa khải sẽ khui em ơi Nói chung thì uh, mình á ai cũng mong muốn là ra một cái tốt đẹp để mình chơi còn uh, nó ra min thì mình chơi min thôi rồi ra map thì mình chơi map thôi bây giờ nó, nó hên xui mà đâu biết được đâu nè nên là có ra cùi thì anh em cũng đừng có cười nha đó bây giờ tiền mình đầu tư vô hết chỗ này gần hơn 7 triệu đi thì mình giờ mình ra sao mình chơi giỏi thôi anh em đừng có cười tôi tôi buồn là được <laughs> à, cái máy rồi em ơi cái máy rồi nha rồi vô này xanh chính nha anh em Hiện dạ, tại chúng ta còn 15 à, giây để kết vào kênh youtube để dự đoán em ơi Rồi Vô này Vô nha anh em 6 7 8 Ok chưa Ok chưa anh em ơi Rồi ok anh em nói chung là khải có ra gì cũng được anh em đừng có cười cũng như là đừng có cho anh khải đừng có chế chế giễu khải được vì cái video này khải làm ra cũng tốn hết gần 7 triệu anh em còn một số anh em đã donate này nọ nữa thì cũng hơn 6 triệu thôi ok Hiện bây giờ thì uh, sau cái câu comment của Khải Chốt không được commenter nữa nha Rồi sau câu này là không tính rồi nha anh em ơi Cho anh em thêm 10 giây nữa Cho anh em thêm 10 giây Ai chưa comment comment đi anh em ơi Sẽ nhận được 250k Ai chưa comment comment đi anh em ơi Rồi 5 4 3 2 1 ngừng comment rồi ho lý là ngừng comment rồi nha xanh chính rồi ok chưa ok chưa anh em đó lên sàn liền anh em mình nói là phát một anh em mà giờ bắt đầu khui nè những anh em comment sâu như là tài phạm tấn tiền nguyễn ngọc uh, rồi hùng trần này nọ không tính rồi nha anh em ơi ôi hai xấu đậu hai xấu hai chết rồi đen quá <laughs> Má Minh toàn tập luôn em ơi Độ cái này lố rồi Lố sắp này rồi Minh toàn tập tính là hai sáu hai chết rồi Đồ toàn tập Minh Minh Minh Minh hai được coi ai trúng không đó đơn giản là thôi chứ mình chưa biết chắc chắn là mình ra viết mặt này nọ tại vì sao hôm trước hai là hơn cái cây uh, hệ kim xíu quá hai quá hai chán thiệt sự nè má chán đợi à, ờ, biết bao nhiêu ngày công sức của anh em giờ là hai buồn thúi ruột để coi thì ai trốn nhau đâu được rồi cho anh em rem à, 262 à, chết rồi đen rồi chịu rồi à, cho anh em xem ai trốn nha à, 262 hiện tại có người 362 rất đáng tiếc 3 262 giờ mình muốn bắt mà không được thì biết sao anh em anh em nào còn muốn 33 ờ, rồi các kiểu giúp Khải nhưng mà cái số nó hình xui anh em mà chứ không thể nào mà như anh em muốn được rồi 20 số 2 và những comment chỉnh sửa là không được tính cho em như comment thông báo rút lại này kim huyết lệ này đã thông báo này sẽ không được chọn bình chọn lần thứ hai nguyễn minh hò 262 282 đủ xém trúng mới ghê chứ rồi 282 trời ơi minh toàn tập luôn em ơi sắp mặt rồi 281 bình sát còn chứ đậu xanh 282 đâu nhiều anh em bình luận 282G luôn nè má có đâu bình luận 2, 252 đâu 282 3282 vẫn chưa có hai comment 262 thì một cái phần quà rất là xì đa đâu ơi 262 quá nhỏ luôn 362 322 30 30 rồi anh em kéo lên anh em kéo lên thử có ai trốn không nè, tại vì rất là nhiều người comment khá đơn giàu tìm 26 à, nhỏ quá rồi không ai trúng em ơi nói chung là đen rồi chịu rồi xui quá chịu thôi em nói chung thì bỏ hết 7 triệu nhưng mà nhận cái đau này thì nó thiệt là buồn thiệt buồn thiệt mà anh em đừng có cho là được bây giờ ép hình xui rồi nam không ai trúng hết nha nam tóc một hai sáu đúng không không biết đạt hay không anh, đợi ý đạt đạt đạt đạt một một hai sáu thì đạt thì đau nào mà trả đạt một hai sáu đau quá tuổi à cái đau chán đời Wow, sổ nó min từ đầu tới cuối luôn Hút nội lực cũng min Sát thương cũng min Mát đúng cái sát thương lấy 100 trăm Ôi, sát thương lấy 100 trăm lần chưa min chưa chưa mát luôn Quá cùi nè mày <laughs> Buồn thúi ruột Má chờ đợi biết nhiều ngày ra cái đau nhìn chán đợi Đời, chán quá Mãi lên luôn Má ra cái đau nhìn chả cái gì để mà xài luôn đã nhìn chán đời thôi số chịu đen chịu rồi đúng rồi anh em nào cũng ăn muốn mà không không được <laughs> thôi ok bây giờ thì uh, ngừng vấn đề này lại anh nói chung anh em đã xem video đang xem video này thì nói chung là đen thì chịu anh em ơi hiện tại server chưa cho rã mảnh nên là bây giờ chỉ cầm cái đao này đánh tà tà tà cho vui em đỡ nói mà này nọ thì bó tay à má cái đao nhìn trắng đời luôn <laughs> bán à bán làm gì chịu rồi đồ chịu rồi thôi ok anh em xem video đừng quên đỡ lại cho Khải một đăng ký kênh cũng như là đang theo dõi trên fanpage à, Kích vào Khải um, nút theo dõi cũng như là ghé có thể ghé vào kênh youtube ủng hộ Khải một đăng, đăng ký kênh cho nha anh em ơi à... Đào này à, là nó rướm biết bao nhiêu máu chứ anh Ừ à... Bao tay cái bàn Cùi bái chứ bao tay cái bang rồi gần gần gần một cây ờ, đồng cừu luôn <laughs> biết đâu đâu gần một cây ờ, đình khái luôn biết đâu rồi chịu thôi em à, ờ, nói chung là hiện tại hôm nay mình có cái cái cái đao này đi nó cùi đi nhưng mà mình còn anh em ở đây mình còn anh em ở đây thì cũng như là cảm ơn anh em cũng như là lời chúc mừng của tất cả mọi người khải rất là quý trọng anh em thì nói chung là anh em thích thì cứ đăng ký kênh mạnh rồi sau này có ép hoặc là những cái món nào tiếp theo Khải sẽ làm video anh em xem tiếp theo nha Hôm nay là một hành trình rất là dài <laughs> Đêm nào cũng 2-3 giờ sáng Này là ngày thứ hai nữa nè Ngày thứ hai Khải đã ra được cái đao Mà không được như mong đợi thôi Đợi à, đợi thầy ra giả gã cái à, cái cái, cái mảnh ra xong rồi mình ép lại nè đó rồi ok anh em nhé đó giờ chúng ta sẽ bắt đầu trở lại với giai đoạn à, ép cái đai xăm hòn ok chưa đây cho anh em xem